anh là bến em sẽ là con đò dạt theo bên bờ sông khơi muôn ngàn câu hò nếu anh là cành cây em sẽ là ngọn gió cuốn anh vào lòng trọn đời bên em bên kia nhà anh là mưa ngâu bên đây nhà em là đường dâu yêu nhau bao lâu em muốn yêu anh đến khi bạc mái